một một một mỗi đàn một khúc ca dành tặng những ai đang buồn buồn phiền này hãy hân hoan kia số kiếp cũng đã bài mỗi đàn một khúc ca dành tặng những ai lạc buồn mọi trở ngại trong gai gian lao cố gắng bước tiếp sẽ qua được mỗi đàn một khúc ca dành tặng trái tim មជីសុំវិញដង